Xin chào anh chị và chúng mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Bình Dân. Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ nhận định cho anh chị về các cổ phiếu nhóm thép. Bởi vì là có quan sát trong phiên ngày hôm nay thì đây là một nhóm cổ phiếu có cái sức vận động khá đáng chú ý. Khá đáng chú ý bởi vì là bắt đầu là có sự thay đổi mạnh mẽ về thành khoản. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau về ba cổ phiếu tiêu biểu ở trong nhóm thép. Chúng ta có Nam Kim, có Hòa Phát và Hoa Sen. Thì ba cổ phiếu này thì gần như nó là ba cổ phiếu đầu ngành thì thường khi một người giao dịch với các cổ phiếu thép thì mọi người sẽ để ý bao cổ phiếu này đầu tiên và cũng là bao cổ phiếu có cách đánh nó dễ chịu nhất dễ phân tích nhất à, và chúng ta sẽ xem cái trạng thái vận động hiện tại của các cổ phiếu này như thế nào ờ, cung cầu như thế nào và chúng ta có cơ hội để mua đối với các uh, cổ phiếu này ở trong những phiên sắp tới hay không anh chị xem video nếu thấy ích thì nhớ để lại một uh, like và một đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nhau trong thời gian sắp tới Đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích đối với cổ phiếu Nam Kim đúng không ạ? Nam Kim hiện tại thì về cơ bản đang sideways kể từ uh, giai đoạn nó có một cái nhịp tăng khi mà chạm về vùng giá 6.8 uh, ờ, vào thời điểm cuối năm ngoái sau đó thì nó bắt đầu hồi lên và cái nhịp hồi này này nó tạo ra một cái upside tương đối thực tế là cái đoạn hồi phục này của Nam Kim hay là đối với cả Hòa Phát hay Hoa Sen cũng vậy nó không mang nó nó không mang một cái lý do về một cái triển vọng gì cho doanh nghiệp cả mà vì đơn giản gì ạ nó tăng bởi vì giá quá rẻ tăng bởi giá quá rẻ bởi vậy là mọi người đừng thắc mắc là tại sao khi mà nó tăng về khoảng uh, 14 15 thì nó lại không tăng nữa bởi vì là cái câu chuyện đối với các cổ phiếu thép ở thời điểm này nó chưa có gì gọi là cửa sáng cả uh, nó chỉ đơn giản là uh, <clears throat> chúng ta có thể nhìn nhận là cái đoạn bĩ cực cho ngành ngành thép nó đã qua đi nhưng cái động lực để cổ phiếu có thể tăng giá được sẽ là kỳ vọng trong tương lai thì kỳ vọng đối với nhóm thép ở trong tương lai hiện tại thì vẫn thực tế là vẫn chưa có gì đúng không ạ HRC vẫn đang cắm đầu HRC đang cắm đầu và nếu mà nói về cái nhu cầu của nhóm thép của trong nước thì hiện tại bất động sản đang trì trệ đúng không ạ đầu tư công thì cũng đang giải ngân nói chung là cái chính sách giải ngân đầu tư công của đoạn này nó cũng khá là chậm trễ đúng không ạ và có thể nó sẽ mạnh hơn vào giai đoạn quý 3 bởi vậy là ở thời điểm hiện tại thì nếu nói về cơ bản thì nhóm thép gần như là Ờ, không có không có một cái cơ hội nào cả nó chỉ đơn giản là cơ hội nó xuất hiện chỉ là cơ hội tạo đáy thôi đó và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về kỹ thuật thì chúng ta đang nói về việc Nam Kim đang sideways ở trong cái trading range đó là từ 11.5 cho đến 17 đó chính là cái range này và khi nhìn vào cái range này thì chúng ta có thể xác định được những cái vùng hỗ trợ và kháng cự thì vùng kháng cự mạnh của Nam Kim ở thời điểm hiện tại đó là vùng giá 17 đúng không và vùng hỗ trợ thì chúng ta có cái range này chính là cái giai đoạn mà nó có hai cây test tạo thành một cây nến bao phủ này một cây nến xanh bao phủ một cây nến đỏ tạo thành một cặp nến đường ray xe lửa thì đây là báo hiệu cho một nhịp hồi và bắt đầu có trạng thái hồi phục lên đúng không ạ nó bắt đầu hồi phục lên khi với trọng cạn nó bắt đầu điều chỉnh xuống thì đây coi như là vùng hỗ trợ mạnh đối với Nam Kim đó là vùng 11.7 và trong cái range này thì chúng ta cũng có thể vẽ được những cái đường che line như thế này đúng không ạ và khi mà nó khi nó bắt đầu quá trình hồi phục như thế này đó, nó bắt đầu chạm đường che line nó bật lên nhưng chạm kháng cự mạnh nó bật xuống và nó đã chính thức mất mất cái đường che line này vào cái phiên ngày 30 tháng 3 khi mà nó một cây giảm điểm một cái nến Maruzobu với thanh khoản cao nó chính thức gãy xuống vậy thì uh, câu chuyện ở đây là gì <clears throat> khi mà một đường hỗ trợ nó đẹp như thế này nó cứng như thế này nó bị gãy thì giai đoạn sau cái quá trình lấy lại cái đường hỗ trợ này nó sẽ thành kháng cự mới nó sẽ rất là khó khăn đúng không ạ nhưng điểm tích cực ở đây đấy là cái đường kháng cự này này đường kháng cự này nó sẽ tạo thành một cái lực hút đối với đường giá và đường giá sẽ có xu hướng tăng tiến về đây đó vậy thì ở trong ngắn hạn tức là trong những phiên gần đây Nam Kim chúng ta có gì chúng ta đã có trạng thái test về vùng hỗ trợ chính là cái vùng này chính là vùng cầu của giai đoạn vùng cầu của giai đoạn là mùng 1 tháng 3 năm 2023 tức ở ờ, vào khoảng mới chỉ hai tháng trước thôi khi mà nó chỉnh về đây đúng không ạ bắt đầu có trạng thái chúng ta có một cây nến no supply nếu anh chị có đánh trong viết dây thì anh chị sẽ rất là quen thuộc với cây nến này một cây nến thân nhỏ vôn thấp nó thể hiện cho trạng thái đấy là cạn cung và để xác nhận cho cây nến cạn cung này tức là xác nhận hồi phục thì chúng ta sẽ cần một cây nến có cầu vào chính là cây nến này đúng không ạ một cây nến chỉ cần vôn thấp nhưng tạo thành một cái cây tăng nến tăng mạnh một cái nến marojubu đó có nghĩa là loại này cung đã cạn và khi xác nhận là cung cạn thì cầu sẽ tham gia à, cầu sẽ tham gia và cầu chỉ cần tham gia với một lượng nhỏ thôi thì cũng đủ để đẩy giá của cổ phiếu lên rồi và nó tạo thành trạng thái tăng giá đây và khi cổ phiếu tăng lên nó sẽ đối diện lại với vùng cung của hồi giữa tháng 4 chính là cái vùng giá 14.8 đến 15 đó thì cây nến ngày hôm nay của Nam Kim cây nến xác nhận bứt khỏi cái vùng cung này đúng không ạ bứt khỏi vùng cung này coi như là thoát được kênh giảm thoát được kênh giảm trong ngắn hạn chính là cái kênh giảm này Đó, và nó thoát được kênh giảm này thì uh, mình nhìn nhận đây là một điều rất là tích cực đối với Nam Kim ở trong ngắn hạn và phiên hôm nay nó là một điểm mua bùng nổ đối với Nam Kim nó là một điểm mua bùng nổ với Nam Kim và nếu chúng ta có sử dụng thêm Bollinger Band để xác định được cái xung lực của cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy là ờ, khi mà đường band này nó chưa mở lên band chưa mở lên mà nó cứ đi ngang như thế này thì cổ phiếu rất là khó vượt đúng không ạ nếu cổ phiếu muốn tiếp tục tăng giá thì ben sẽ phải, phải có trạng thái hướng lên giống như ở đoạn này đó nó sẽ phải hướng lên đoạn này nó sẽ rướn lên liên tục nhưng ở đây ben vẫn chưa hướng lên có nghĩa là nam kim trong ngắn hạn sẽ không thể tăng tiếp được chưa thể tăng tiếp được nó chính xác là chưa thể tăng tiếp được mà nó sẽ cần đi ngang đi ngang để làm gì đi ngang theo trạng thái gọi là sideways up sideways up để bẻ cái ben nó lên đây nó sẽ đi theo kiểu như thế này đó, sau đó nó lại chỉnh xuống đi lên này sau đó nó lại nó lại nhích xuống một tí tức là nó sẽ rung lắc xung quanh ở vùng giá 10 năm nó rung lắc quanh 10 năm và nó sẽ tiếp tục tăng lên để khi nào bèn nó bẻ lên thì nó sẽ hướng lên vùng phía bên trên này và cái ta cái ngắn hạn cho Nam Kim là sẽ là cái vùng kháng cự mạnh phía trên vùng giá 17 và cái upside từ vùng giá này lên 17 thì nó sẽ đâu đó khoảng 15% thì đó chính là cơ hội đối với Nam Kim bởi vậy là với cái luận điểm đấy là Nam Kim chưa thể tăng ngay mà sẽ phải đi ngang rồi mới tăng được thì chúng ta sẽ thấy là cơ hội mua đối với Nam Kim ở trong những phiên sắp tới là vẫn còn là vẫn còn nhá thì đó là Nam Kim và chúng ta sẽ áp dụng tương tự đối với cổ phiếu HSG đó HSG HSG thì ờ, nó sẽ nặng hơn Nam Kim một chút thì cái thứ tự về cái độ uh, nặng thanh thoát rồi là độ uh, cái độ thanh thoát khi đánh của các cổ phiếu trong nhóm thép thì chúng ta có thể xếp Nam Kim đầu tiên sau đó đến Hoa Sen cuối cùng là Hòa Phát thì đối với Hoa Sen thì nó cũng tương tự thôi anh chị ạ đó thì uh, hoa sen nó cũng dựng được một cái kênh ở đây à, kênh ở đây thì range của hoa sen nó là như thế này thì nó nó có trạng thái gần như là kiểu sideways up tức là nó cũng là sideways nhưng nó hướng lên chứ nó không đi ngang như là con nam kim thì hoa sen cũng gì ạ dựng được một bộ nến đảo cầm nến đảo chiều ở đây thực tế là cầm nến đảo chiều đối với hoa sen nó nó xảy ra rất là nhiều ngày trước mình cũng có làm một video về cặp nến đường ray sen nửa đối với hoa sen ở giai đoạn hồi mùng 9 tháng 2 nếu anh chị có xem video ở như video đấy là đăng trên Facebook chứ không đăng trên trên YouTube thì mình có thể vào Facebook cá nhân của mình để xem thì cặp nến này là cặp nến tương đối uy tín đó, nó cũng dịa chạm lại cái đường cái vùng uh, vùng cầu ở quanh vùng giá đâu đó khoảng uh, 13 14 này đó sau đó nó tạo thành một cái range ở đây đó và cặp nến này, này nó cũng là một cặp nến đảo chiều tức là một cây nến đỏ ngay sau đó là một cây nến xanh Ờ, với thanh khoản ờ, tương đương hoặc thấp hơn thấp hơn cũng được và chỉ cần nó bao phủ được cái kênh nến đỏ ở phía trước thì chúng ta đã gần như là xác nhận có trạng thái cạn cung ở đây rồi và chúng ta chỉ cần có xác nhận cầu vào chính là kênh nến tăng giá ở phiên tiếp theo chính là kênh nến ngày 26 tháng 4 này đó sau đó chị ạ nó đã vượt qua được M20 và bắt đầu nó tích lũy lại và nó tăng ở trong phiên ngày hôm nay thì hôm nay cũng là một điểm mua tương đối tốt đối với hoa sen và trạng thái hiện tại của Hoa Sen cũng tương tự như Nam Kim cũng là trạng ben và đang bị bán xuống và nó sẽ cần phải đi ngang nó sẽ cần phải đi ngang đi ngang ở đây để gì ạ bẻ ben lên và với trạng thái ben đang cù vào như thế này thì có lẽ là Hoa Sen sẽ chậm pha hơn so với Nam Kim Nam Kim sẽ là cổ phiếu chạy trước sẽ tái tích lũy và chạy trước Hoa Sen thì cũng đang gặp cái đường trung hòa của cái kênh này đoạn này thì nó sẽ hơi khó đối với Hoa Sen ở trong ngắn hạn thì nó sẽ cần thêm thời gian tích lũy và có thể rung lắc có sẽ mạnh hơn đối với Nam Kim nhìn chung cơ hội giao dịch đối với Hoa Sen là cũng có Hoa Sen sau khi tích lũy xong sẽ có cơ hội hướng lên những cái vùng giá phía bên trên này khoảng 17 18 tiếp theo là Hòa Phát Hòa Phát thì nó cũng là một cái range đi ngang tương tự như Nam Kim đúng không ạ Hòa Phát thì là một cổ phiếu mình đánh giá là Ờ, nếu đánh trading ngắn hạn thì nó sẽ khó hơn so với hai cổ phiếu kia bởi vì là cái lượng cổ phiếu trôi nổi của nó quá lớn khi mà cái lượng cổ phiếu trôi nổi quá lớn thì sẽ cần rất là nhiều tiền để đánh lên nhưng đối với thị trường ở thời điểm hiện tại thì cái thanh khoản nó rất là hạn chế nó đã hao hụt rất nhiều so với ngày xưa rồi nó không còn ở cái thời hoàng kim 2020 2021 nữa mà thanh khoản hiện tại của thị trường rất kém bởi vì là những cổ phiếu có size lớn như Hòa Phát như thế này thì rất khó để có thể đánh lên trong nhiều phiên liên tiếp được nó chỉ có thể đánh khoảng một vài phiên sau đó lại bị bán xuống thôi vì tiền cạn tiền cạn thì những cái người đánh đầu cơ ấy người ta thấy là bắt đầu đến vùng nó nó nó nó nó không thể tăng tiếp được rồi thì người ta sẽ bán xuống bởi vì cổ phiếu sẽ lại điều chỉnh xuống và vậy là cổ phiếu sẽ lên được nhưng sẽ lên theo kiểu sideways up tức là lên vừa lên vừa chỉnh và lên vừa chỉnh và rất là lâu thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị trường phái đầu tư là mọi người mua và nắm giữ lâu dài thì mình đánh giá là cái vùng nền quanh 20 này khá là cứng thì mọi người có thể mua để đánh lâu dài đối với đối với Hòa Phát được có đánh trading ở thời điểm hiện tại <clears throat> thì Hòa Phát mình đánh giá nó không phải là một cái lựa chọn tốt nên nên là dành cơ hội cho Nam Kim và Hoa Sen hơn Hòa Phát này cũng có một cái nến có dòng tiền đúng không ạ sau đó chạm cản trên cái vùng cản phía bên trên này sau đó gì ạ nó bị chỉnh xuống nó test lại em 20 sau đó đánh lên và đặc biệt là cây nến ngày hôm nay một cái đến vô rất cao chạm cạn vô cao và gì ạ bị điều chỉnh xuống thì rõ ràng là nếu mà những phiên tiếp theo nếu cầu không tiếp tục đẩy vào nữa tức là cổ phiếu bị chỉnh xuống ở dưới này cổ phiếu cầu nó không thể đẩy cổ phiếu lên được ngay trong phiên ngày mai hay là trong hai phiên gần nhất hai phiên tới đấy hai phiên tới này nếu mà không thể đẩy được hoặc phát break lên mà nó lại chiều chỉ số như thế này thì rất dễ đây là một cái nến áp hơn khi mà nó là một cái đỉnh áp thớt thì rõ ràng là cái quá trình đi ngang của hỏa phát sẽ còn kéo dài rất lâu vì vậy là mình đánh giá là cơ hội chơi đỉnh của hỏa phát là ít cái cơ hội thắng của chúng ta không cao thì mọi người cần cẩn trọng ưu tiên đối với na hoa sen và nam kim hơn và chúng ta cũng cần phải nhìn qua một chút về VNI VNI đoạn này được trụ kéo rất mạnh đúng không ạ chúng ta thấy những trụ ngân hàng đoạn này một số cổ phiếu như BID Vietcombank đã hỗ trợ cho ờ, chỉ số chung rất là nhiều và chúng ta có một cái nến tăng mạnh ở phiên ngày hôm qua và phiên ngày, phiên ngày hôm nay chúng ta cũng có gáp ở đầu phiên sau đó cuối phiên thì kéo xuống lớp gáp và đốt chân lên thì nhìn chung là trạng thái vẫn là tích cực bởi vì sao bởi vì là với trạng thái mà em 20 đang hướng xuống như thế này thì đường giá sẽ không thể lên mạnh ngay được mà khi mà nó tăng lên rồi nó vượt qua em 20 rồi vượt qua em 20 từ phiên ngày hôm qua rồi thì đấy là một điều tích cực nhưng nó sẽ phải quay đầu test lại bởi vì sao bởi vì em 20 vẫn đang chúi xuống và nó sẽ cần phải đi ngang tích lũy đến khi nào mà em 20 duỗi ra thì nó sẽ tạo thành trạng thái đi ngang như thế này và sau đó thì ạ khi mà ta tích lũy thành công thì nó mới có thể đánh lên được thì đó là cái view cho view index trong phiên sắp tới và khi index đi ngang như thế này thì rõ ràng cơ hội mua cho chúng ta trong những phiên sắp tới là vẫn còn quan trọng là chúng ta chọn cổ phiếu như thế nào và chọn ngày nào thôi đó thì đó là toàn bộ những gì mà mình muốn trình bày cho anh chị ở trong cái video này à, chúc mọi người đầu tư thành công